nó mà một cân cho xa lở mà đã đây à tức là, là nọ này cả tức là nọ của à... giờ đặt tàu để vào đặt tàu của ma Ôi, cái này ở đây nhà đây lo thế rồi chả dạ, có tôi có trẻ bé đến nào rồi ừ. tôi cho nó đây là nọ hành rồi đây là đêm mà cho tới này anh à này có bọn con tay vào là đã chứ giờ cho khó sợ tập bây giờ này cho ta đã ba lần cả đã đe ta lại lần đe nữa sẽ rồng của nó là chuyện nhẹ chứ gì ta liền này nó là chuyện nhẹ thì em muốn con nhẹ ได้บทเสียนะหรอได้บทเสียนะได้เสียก็ได้ตัวได้นะถาเขาตัวล้อทำดังซื้อโอ้ทำเชียวคือฮานะเชียวคือฮายอ่ะโอ้ปลาเน้นหนอดอดูก็ปลาเหรอเนี่ยเขาดูดูเขียว nó bị tia lên rồi chị đã lên rồi nó bị tia đã rồi đã chị nhớ các anh gọi của đi khán giả cho con sổ thế này rồi cái này mà các tôi chỉ cảm thua xe chờ lắm con nào đã đây tàu là rửa cơ này cái gì nhớ đâu đây tàu xe nào rửa cơn gạo đấy này chia là có lọ chú là chia dễ rong mà chả có mất cái đó sát khâu trầu thế anh mà gì nó đâu rồi đây nhớ cả nó đấy nó này rồi chị đã để cho mình tay tờ à có con tờ đấy gặp tôi tới cho nè qua thằng chị chẳng này à cho thằng chị chẳng nhiều đây yo có phải chị trâu anh đầu có phải chị trâu tiền không tiền nè cái chủ đề một chỗ là nó có cửa sao vậy nó có cửa sửa tay rồi mình mua bà mua cho chung nữa ô cho tao cũng được đã cả súng nó nó sao vậy phải kế đâu vậy 我们忙了，多拿点。 chưa nè thế tao thôi giờ cũng chơi cũng nên đôn chơi chơi mua tái là chủ ra là phải nung rửa đi à? con chụp cho à nó là à, cái mỏ à? cái số nó thằng nó ngon gì là đều Ủa, không có quần. sao thế bây giờ rồi nó nè, đứa chuyện gì thế? Nên đứa chuyện gì bé rồi rồi, tỏ tên nó còn chứ. Cái sao đó, nó Ta bé đã thuộc rồi, lúc là là ai đã đâu nào vậy à? Chuyện gì ta liên thế à? Cái mà ai, còn 你头热，你长很高，没舌头，有问题啊。我家。姐，你打完可以去啥？俺家的都是打的，他们整呀。那啥的哎，你你哎。你知道说一过年，他也那个月的，这个月生意。打打路，是啊。我那个月先先拿哦。 Thôi à. mình lên chỉ để chìm mà hai ố. Nhưng mà đây chỉ chìm mà hai ố. Nhưng mà đây thằng nó có cần đi có hai ố. <laughs> Đó được rồi, cứ lên giảm đó. Đã cần đã, tao ô thì ở đó. Tao em biết Chưa, cứ cứ đâu ôn đó. Biết đến nơi, đến đâu xứ biết là cứ ta là khả năng gì đó chị phụ tàu là hôm nay bị thế thu bây giờ là cứ thế là không có có bà có nó đổ vào chứ anh nào tao chịu nó thí là chị tàu bị nó vào nó cái thứ tư cho nó làm gì đã xài tớ là tao bị nó tao bị nó gọi ấy là cứ mua ít Này, rồi tao lấy cái gì? này lỗ tao lỗ chạy cơ lỗ mà đi đến kề để tao cho má, cho má luôn liền cô tôi bây giờ tôi cho tớ nên để xem để chúng ta nào rồi cái lén mà mà một rồi sao để tổ nó có đặt tả thế nào ôn à, nó đầu rồi vào rồi à ôn ờ, nó kẹt rồi mình tay tao à Dạ lối chế ta ta xả phải không? chỉ mò cái cái cái cái cái cái sao đấy cái cái cái trời lấy nó thịt đó cái cho làm cho đấy cái gì đó ý là cái cho lấy cái là cái ô nó là nó nó nó cái cái cái đã bỏ cho em năng em giờ rồi chả nên chả chả thằng mình mẹ chả năng này nó thắm đây thì tao bỏ cái tại cái này cho biết một sai nữa cái na cái lầu cái sao đấy đang à chứ bỏ nó nó nhiều chí sống rồi đúng một cái chân sống rồi để tớ mà tớ để tớ tớ bây giờ đứa tớ tớ tớ nên để sử dụng sao tớ chỉ nhà nếu thế thì sai tao thì nó mất bao nhiêu là sao bao nhiêu đấy nó giờ nó muốn tao cho ai nên đã đây chỉ cho tới nên đây Trời trời trời trời Giật à Có đợt tả là chồng? Có đợt tả thế đâu? Ừ, đợt tả Chả có món cho có khỉ nè Khỉ nó ấy vậy <laughs> Ồ chúng ta cái mốc cái thực kia để ờ, con đồng nó ờ mốc kia thì chỉ mốc kia à ừ. rồi mốc kia rồi nè còn đó nè để chúng mình tết tới mà tết tới là đúng rồi tầm hồi rồi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 chả mơ gió lo à? ê nhà cơ yếu bây giờ dần cũng là mơ gió cơ đấy ừ, à. À, chỉ mơ gió tiêm à Thank you. Đó chén rồi đại lấy chè Mới có bỏ lên chè Vậy to cân gầu lên to đã đe theo mẹ tôi Ừ Cho cái cuối cùng là mở lên Có có chỉ sát nè Chết chết nè Chết chết 下狗咬要好了。哦，咬了下狗。